Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc, là tấm gương sáng ngời về đạo đức và nhân cách để chúng ta học tập và noi theo. Bác Hồ của chúng ta Thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tại quê ngoại là làng Hoàng Trù, còn gọi là làng chùa, xã Trung Cử, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân. Cha của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, sinh năm 1862, mất năm 1929, quê ở làng Kim Liên, thường gọi là làng Sen, cùng thuộc xã Trung Cử, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ Nguyễn Sinh Sắc xuất thân từ gia đình nông dân, mồ côi cha mẹ sớm, từ nhỏ đã chịu khó làm việc và ham học. Vì vậy, ông được nhà nho Hoàng Xuân Đường ở làng Hoàng Trù xin họ Nguyễn Sinh đem về nuôi. Là người ham học và thông minh, lại được nhà nho Hoàng Xuân Đường hết lòng chăm sóc dạy dỗ. Ông thi đỗ phó bảng và sống bằng nghề dạy học. Đối với các con, cụ xác giáo dục ý thức lao động và học tập để hiểu đạo lý làm người. Sau khi đỗ phó bảng, được trao một chức quan nhỏ, nhưng vốn có tinh thần yêu nước, khảng khái, ông thường chống đối lại quan trên và thực dân Pháp. Vì vậy, sau một thời gian làm quan, ông bị trúng cách chức và thải hồi. Ông vào Nam Bộ làm thầy thuốc, sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời. Mẹ của bác Hồ kính yêu là Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868, mất năm 1901. Là người phụ nữ cần mẫn, đảm đang, đôn hậu, sống bằng nghề làm ruộng và dệt vải, hết lòng thương yêu và chăm lo cho chồng con. Bà Loan sau khi sinh người con thứ tư Bé Xin trong hoàn cảnh khó khăn túng thiếu nên lâm bệnh và qua đời. Hiện mộ của bà được đặt tại quê nhà Nam Đàn, Nghệ An. Chị của bác là bà Nguyễn Thị Thanh, còn có tên là Nguyễn Thị Bạch Liên, sinh năm 1884, mất năm 1954. Bác có một người anh tên là Nguyễn Sinh Khiêm còn gọi là Nguyễn Tất Đạt, sinh năm 1888, mất năm 1950. Và người em của bác tên là Sin, sinh năm 1900, đã sớm qua đời ngay sau khi mẹ của bác mất. Từ lúc chào đời đến khi 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống ở quê nhà trong sự chăm sóc đầy tình thương yêu của ông bà ngoại và cha mẹ. Trong truyền thống anh hùng, hiếu học, cần cù, tình nghĩa của quê hương –